đó là cái thẻ uh, ví dụ như chúng ta muốn uh, check điều kiện ý. ở ngoài report thì vẫn có thẻ để giải quyết việc đấy giả sử như là um, uh, cái cái trường uh, giá trị chẳng hạn <coughs> ví dụ chúng ta chỉ kiểm tra xem là cái giá trị này nó phải lớn hơn bao nhiêu thì ta mới in ra chẳng hạn đúng không thì là vẫn có thẻ dùng thẻ TX đấy xong anh check giá trị như bình thường như phía Python độ lớn hơn là 20.000 chẳng hạn đúng không 20 triệu thì nó in ra chẳng hạn ví dụ thôi nhé đấy không chúng ta bao cái đoạn in nó ra như thế này đấy thì nó phải thỏa mãn được điều kiện đấy còn nếu mà và lớn hơn bằng ấy thì cái dấu lớn hơn này chắc chắn anh phải viết bằng và rồi và liter này đấy, chấm vậy như thế này nó lớn hơn lớn hơn bằng thì anh thêm dấu bằng đây đấy, nó vẫn giống như lần trước mình học thôi thế là tip dùng thẻ tip <clears throat> thấy là cái phần 19.000 nó không lớn hơn thì nó sẽ ẩn đi đúng không? không thấy nữa vì mình ít rồi mà đấy tới ít rồi <coughs> rồi ví dụ như anh muốn đặt đặt một cái biến nào đó bằng cái gì đó thì cũng làm được ví dụ như trong cái phòng for này ta có cái phần uh, hiển thị thêm viên chẳng hạn đúng không ta muốn hiển thị thêm số tự chẳng hạn thì ta viết thêm một trường ờ, số tự ở đây giả sử như vậy đúng không thì muốn hiển thị nó như nào thì đương diện uh, ờ, ta viết một cái biến uh, phải có một biến để đếm đúng không đếm số tự để tăng dần lên tăng dần lên thế thì ta phải xét một cái biến ví dụ t t xét gọi là biến y chẳng hạn đúng không t value thì biến ấy ban đầu bằng không đúng không ạ sau đó cứ mỗi một lần duyệt vòng for đúng không thì ta lại tăng lên một đúng không ạ thì nó sẽ bằng t set y bằng y cộng 1 như này đúng không thì đây lần đầu tiên là chúng ta xét nó bằng không tiếp theo lần sau ta lại xét lại bằng chính nó cộng 1 nữa thì về lý thuyết là t t set là cái thẻ để gắn cái biến nào đấy t value là bằng giá trị bao nhiêu đấy đúng không <coughs> à em chưa cho hiển thị nhỉ ai à, cho hiển thị vào đây nữa hiển thị mini đúng không được à, quên mất chưa hiển thị update trả lời giúp cái gì <coughs> rồi ta ấn in in ở chi cũng được in ở form view cũng được không in ở gì thì in đấy số tự đây một xong rồi hai đúng không thì đấy là cái cái mà anh em mình thì bởi vì thằng số 1 này nó sẽ vào cái cột đầu tiên nên nó thành 30 phần trăm nó to nếu mà muốn thì chúng ta sửa thêm ở trong này đúng không sửa thêm thì đối với cột số thứ tự thì ta có thể cho 5 phần trăm thôi đúng không ạ cái cột tên nó chỉ cho là 15 phần trăm thôi thì nó sẽ là 20 đúng không còn dư một thì nó vứt nốt vào đây đúng không cho rằng 60 tên nó cũng hoặc là tên có thể để là 20 nhưng mà số điện thoại để 15 thôi số điện thoại không dài quá rồi đúng không kiểu kiểu vậy túm lại là đấy là cái các cái thẻ chúng ta đang có là có tip này t set này t tforex này đúng không TESC để chúng ta xuất ra giá trị ngoài TESC cũng còn một cái thẻ khác để xuất giá trị đó là thẻ TFIL tức là thay vì chúng ta dùng cái thẻ như thế này đúng không nó dùng cái thẻ gọi thẻ TFIL thì TFIL nó khác một chút là nó không tự sinh ra mà chúng ta phải định cái một thẻ nào đấy TEC thì nó viết thẳng là thẻ T được chưa nhưng TFIL thì nó phải là ví dụ span TFIL như này, này bằng giá trị là employee address như này thì nó mới được đấy là đối với TT fill còn TSC thì nó phang thẳng T còn thẻ này nó phải nhúng vào thẻ span hay là nhúng vào thẻ deep tóm lại là nhúng vào giống như một cái thuộc tính thì dùng thẻ T fill và cái T fill này nó có khác một chút đó là nó sẽ hiển thị định dạng theo đúng như đúng như ở phía uh, định nghĩa fill quy định chúng ta coi lại order nhé thì cái phần total price này trong trường hợp này nhá em đang định nghĩa nó là kiểu uh, à, integer đúng không nhưng nếu như em định nghĩa nó là kiểu float nó sẽ có dấu chấm không đằng sau đúng không ta thử sửa thành kiểu float và nếu như cái kiểu float ấy, thì nó sẽ được phép chúng ta sẽ được phép khai báo định nghĩa xem là nó có có quyền để bao nhiêu cái um, số không đằng sau đúng không thì ta xem xem là udu nó sẽ sử dụng như nào thì udu nó có một cái một số cái config dùng chung cho cái trường hợp là dùng dạng float này đây để em ờ, search thực tế là nó sẽ có một số các cái để gọi là fix cho nó hệ thống nó thống nhất đấy ví dụ như là uh, giá thì bao nhiêu số mà ấy thì bao nhiêu số đây đây đây đây decimal import một cái gọi là decimal này thì decimal này nó uh, đã được udu quy định sẵn rồi chúng ta phải viết thôi dp chấm get để em xem đây ví dụ như là cái dạng init of measure đây cái này là config của udu thôi thì ta sẽ viết thử vào đây fill float đây đúng không phải đây Đấy, digit bằng db get precision thì chúng ta xem với phần setting nó có một cái phần gọi là decimal accuracy này anh thấy không thì <clears throat> ở trong cái phần này nhá nó sẽ quy định là hiển thị bao nhiêu số đấy thế thì trong trường hợp này anh em mình đang lấy cái tên là plug unit of measure đúng không nó chính là cái trường này này nó chính là cái cột này thì nó sẽ là ba số đấy đúng không thì đấy là cái việc anh được phép quy định theo cấu hình của Voodoo thế sau này nhá khi anh sửa nó lên bao nhiêu số anh chỉ việc vào đây sửa thôi thì toàn bộ hệ thống ăn theo hết mà anh không phải đi sửa từng mỗi chỗ cốt được đúng không thì bao nhiêu số không nó sẽ tương ứng như vậy thế thì quay trở lại cái phần à, báo cáo của chúng ta ta sửa lại cái thay vì à, cái dùng trường address này ta sẽ dùng trường uh, đúng không trường prime rồi đây em bỏ cái điều kiện ít ít đi nhá ờ, viết để có ví dụ thôi à thôi để lại tao viết thêm một cái cuối riêng dưới này thì thay vì là dùng uh, à, uh, à, TEC đúng không anh dùng Tfill <coughs> rồi tạo update module rồi ta in report thì anh thấy là nó đang có ba số phòng sao chưa Đấy. nhưng nếu như anh dùng thẻ TESC đúng không TEC là in như này thì nó sẽ có sự khác biệt đấy là lý do tại sao phân biệt xem tại sao lúc nào dùng TSC e lúc nào dùng TFIL TSC e thì nó như này in tiếp nhiều người sẽ không biết tại sao đâu. nó chỉ biết có hai cái cách để sử dụng thôi thì anh thấy là TSC nó sẽ không đúng định dạng là ba số không làm sao mặc định nó chỉ hiển thị đúng kiểu float là có một số không thôi còn tfill thì nó sẽ tự động ăn theo cái format anh quy định ở trong fill ấy anh quy định là bao nhiêu số không thì nó sẽ hiển thị đúng cho anh đầy đủ số không thế hoặc là nếu mà anh có dạng fill dạng money ấy, thì nó sẽ tự động thêm đúng cái đồng tiền của anh vì ví dụ anh đô la nó sẽ thêm tự động đô la việt nam đồng nó sẽ thêm chữ đồng còn nếu anh dùng tsc thì nó chỉ hiển thị số thôi không như thị với đơn vị tiền vào cho anh thì đấy là cái cái quan trọng của tê phim này tức là udu nó sẽ đọc cái tê phim này và nó sẽ xem xét cái phim đấy là dạng gì format như thế nào để hiển thị một cách đẹp đẽ nhất theo đúng cái config của anh còn TEC là không quan tâm số của ông như nào tôi hiển thị như thế có được như nào tôi hiển thị như thế đấy thì đấy là hai cái khác biệt của TFIL và TSC chúng ta có TFIL, TSC, TIP à, t 4 đấy, đấy là những cái thẻ mà ta hay dùng TSET nữa rồi thì đó là là cái phần nói về cái phần uh, report ở đây thế nhưng mà nếu <clears throat> đây là report thông thường tức là chúng ta chỉ vào thẳng rồi chúng ta in đúng không thông qua một cái dạng à, à, bản bản bản ghi dạng XML nhưng còn một cái report nữa thường có một cách nữa đó là chúng ta viết uh, à, SQL hoặc là chúng ta viết các hàm ấy để lấy ra data để chúng ta xử lý <clears throat> thì cũng có thì cũng có thể tham khảo một số các cái report uh, của Udo chúng ta viết một cái dạng uh, nguyên giác sau đó chúng ta sẽ gọi đến cái report đó đây để em tham khảo một chút cái report của Ubay chẳng hạn xem cái report nào nó hợp lý trong cái trường hợp của chúng ta sẽ làm đây ví dụ như account finance report này này Đấy, nó sẽ hiển thị và nó sẽ in rồi copy cái file này về Đấy, có hết account report finance đấy nó viết SQL này chúng ta copy cái uh, file này về nghiên cứu một chút hm, chưa có được sẽ đổi tên một chút trong trường này nó là order report mà đúng không đổi tên là order ls ls order report chẳng hạn hoặc là order report winzap chẳng hạn sửa tiếp là order report winzap view đúng không là sử như vậy thì đây là một cái dạng mô đồ mà chúng ta sẽ dùng dạng nguyên giác thôi nó giống như cái bóp lúc nãy chúng ta học học ấy thế thì uh, sẽ đặt vẫn là transition đúng không đặt lại là order report nguyên giác thì cái đoạn này mình chưa quan tâm bộ nhá uh, hết rồi để lại cái ham này thì chúng ta sẽ xử lý tạm thời ta thêm một cái fill à, ví dụ như là trong trường hợp bình thường các anh sẽ in report bằng cách anh các anh vào order các anh in report đúng không nhưng trong trường hợp khách hàng bảo là tôi muốn lọc uh, report theo ngày hoặc theo giá hoặc theo gì đó đúng không khi tôi search là order tạo từ ngày này đến ngày này thì tôi sẽ in ra đúng không bao nhiêu order được thế thì ờ, rõ ràng nó sẽ có hai tham số đó là date from thì chúng ta sẽ dùng kiểu date đúng không Ví như vậy string bằng um, string bằng uh, ờ, date from tiếp theo kiểu uh, ờ, to đây đúng không date to chúng ta để kiểu date date to đây mà cái date to chúng ta để để phâu nó là uh, excel.nv à, tôi không cần để đề phòng để, để được. đấy ví dụ như vậy ta để hai cái winzap này xong đó chúng ta sẽ đưa ra ngoài này đặt tên nó là order report winzap không view chẳng hạn order report order report winzap đây là tên model của chúng ta đúng không chúng ta sẽ hiển thị cái field name uh, from và to đấy chúng ta sẽ hiển thị vào dạng root field name date from date to đúng không phần tiếp theo là phần footer chúng ta sẽ có hai cái button đấy cái button đầu tiên chính là cái button mà chúng ta sẽ confirm hoặc là chúng ta get report đúng không là tên là print report chẳng hạn cái ờ, à quên mất đây là string nhé còn tên sẽ là print report print order report còn string sẽ là print report như thế này chẳng hạn đấy còn một button tiếp theo là button mà chúng ta muốn nó cancel ấy thì string sẽ là cancel đúng không và có một thuộc tính đặc biệt là special bằng cancel như thế này để nó là button cancel rồi ta tạo một cái action cho nó đúng không action action voodoo thì action chúng ta cũng sẽ tạo đầy đủ như vậy thôi nó là uh, voodoo import winzap action chẳng hạn tên thì à không phải voodoo import order chứ order ở đây cũng thế dạng order report Mô đồ thì nó sẽ là cái mô đồ của chúng ta order.report.index rồi remote thì chúng ta tạm tạm chỉ để mỗi dạng form thôi target của chúng ta là new đúng không để nó bật lên up rồi lần này thì em sẽ tạo một cái menu menu nó sẽ nằm trong cái quần thể của chúng ta order report menu id name order report như này chẳng hạn cái group thì nó là phân quyền chúng ta tạm thời bỏ qua nhé cái pattern pattern thì chúng ta sẽ nhét nó vào menu ở cụm cộng cụm này thì chúng ta phải xem cái menu employee cụm to của nó là cái gì chúng ta nhốt nhét vào thì employee cái menu ờ, gốc của nó đây đúng không chúng ta nhét vào đây cộng với cả gì tên module đúng không ạ chấm như này là chúng ta gọi được cái menu trang của nó mà chúng ta nhét cái menu con vào đây và cái action của chúng ta nhé thì thay vì là là ấy ta sẽ gọi là action để bật lên cái win đúng không bật lên cái ấy khi tôi kích vào menu thì bật lên pop thì sau khi kích lên vào menu bật lên pop rồi thì nó sẽ nhập date form và date to đúng không sau khi nhập date form date to rồi thì chúng ta phải uh, làm gì chúng ta phải truyền cái uh, data đấy sang cho cái đối tượng uh, report để đối tượng report nhận được và viết câu lệnh để in ra đúng không ạ kiểu kiểu như vậy đúng không thế thì có rất nhiều cách đấy thì đầu tiên là ta quan tâm có date form date to đã ở đây có cell chấm date form và date to đúng không thì theo như thể thể như các anh muốn viết câu lệnh SQL đúng không thì cell chấm rxq ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ viết là ví dụ, ví dụ, ví dụ như viết này select uh, ờ, id thôi em chỉ lấy id thôi còn trong các trường hợp khác các anh có thể viết cụ thể hơn sau from ở ờ, uh, cái bảng uh, gì nhỉ order đúng không order có chữ f nhỉ có select sau from order where where gì where là mình phải where cái cái trường create date đúng không between đúng không ạ between giữa hai cái giá trị mà chúng ta cần truyền ở đây đó là date date gì đó và date gì đó đúng không ạ tức là mình sẽ nằm giữa cái khoảng date from và date to đúng không thì chúng ta sẽ lấy được hai cái đó so sánh với cái trường create date này đúng không ạ để chúng ta xử lý đấy thì em ví dụ như vậy thế thì date from và date to thì uh, có một cái uh, khó khăn nhé khi các anh viết SQL Direct nó sẽ có một chút khó khăn đấy đó là gì đó là date from date to ấy khi mà user chọn ở trên giao diện ấy thì nó sẽ là time zone của user tức là cộng 7 ở Việt Nam này là cộng 7 thế nhưng mà lưu vào database thì database nó sẽ lưu dưới dạng là cộng 0 UTC cộng 0 tức là không có time zone thì dẫn đến là cái sẽ select nó sẽ bị lệch nhau thì mặc định các anh phải tự động cộng 7 hoặc các anh convert sang dạng time zone làm nào làm miễn là convert sang dạng time zone là được để cho nó khớp với cái giờ trong UTC thì em viết tạm ở đây thì em chỉ trừ đi 7 thôi nhé còn các thầy anh có thể search sau thì sell chấm ờ, à nhưng mà vấn đề ở đây là may ở đây là trong trường hợp này chúng ta không so sánh theo giờ tạm thời không so sánh giờ giờ ta chỉ so sánh theo ngày thôi viết form viết tu thôi thì không cần thiết đúng đúng nhưng mà trong trường hợp demo thì không cần thiết phải convert nó mới chạy được Đấy. Ừ. đúng là sẽ bị dính nếu mà anh chọn đúng mình ờ, đang ờ, order đấy mà tạo vào Ờ, tạo vào lúc 7 7 giờ chiều tối thì chắc chắn nó sẽ vào ngày không xong rồi được không sao cả em đang ví dụ ở đây thôi thì nó học à không không phải 7 giờ chiều tối mà là 7 giờ mà là 5 5 6 giờ sáng ấy, thì nó sẽ bị lùi về ngày hôm trước nó lại trừ đi 7 tiếng nó lùi về ngày hôm trước còn 7 giờ tối thì nó lại lùi vào ngày hôm nay nó nghe lo mặt của ngày mai cơ nhưng mình mình vì lùi ngày hôm nay thì thôi không sao chúng có thể đền mua cái này thì không sao cả thì khi có hai cái cái này nó sẽ truyền vào đây đúng không truyền vào đây phần trăm cell chấm date form cell chấm date to để truyền hai cái tham số này vào câu lệnh SQL để nó thực thi đúng không ạ khi nó execute rồi thì nó sẽ trả về được cho chúng ta bằng các là chúng ta cell nv chấm uh, uh, cr à, ừ, chấm cr chấm fit fit all hàm fit o này là hàm để chúng ta ghép ra tất cả các data này đúng không hàm fit, fit o thì khi mà chúng ta fit o là nó sẽ lấy được tất cả các data thì chúng ta sẽ hứng nó vào đây đi giao bằng thì từ lúc này là chúng ta đã lấy được một danh sách các cái id uh, ờ, bản ghi để chúng ta truyền đi rồi thực tế cái đoạn này đến một kiểu này nó cũng không hợp lý lắm vì chúng ta select ra rồi thì chúng ta cũng chỉ lấy được id thôi chứ chưa lấy được danh sách select sao thì nó lại không phải là cái dạng uh, object để chúng ta truyền sang bên report Được, được chúng ta cũng coi như select theo ID để chúng ta lấy được danh sách rồi rồi chúng ta sẽ dùng cái đối tượng này để chúng ta browse đến cái danh sách đấy vì sao đúng không thì chúng à không phải sell trong NV chứ chúng ta sẽ dùng cái đối tượng order chúng ta bầu pro từ cái danh sách ID chúng ta lấy được danh sách order đúng không ạ từ danh sách order rồi chúng ta mới truyền cho bên report để bên report nó in ra thế thì để truyền cho report rồi thì chúng ta phải gọi đến cái hàm bên report thì bên report nó nó gọi theo cái cái cái ID của report ấy. đây ID report của anh nó là report không? đây nó là order report đúng không Đấy, report order urulern inherit report order đúng không ạ thì ta sẽ gọi cái đấy ở ở đây đấy cnv rep nhá tên module này cộng với cả id e của report này thật ra thì ờ, cũng nghe như vậy thôi sau chúng ta sẽ xem lại sau tóm lại là chúng ta phải truyền được cái đấy đấy với tham số là từ cái hàm report action này này report action thì bản chất là nó sẽ gọi đến cái action để in ra report thay cho cái việc này này bình thường anh anh ấn anh có cái nút report này nha đúng không anh tạo report record lúc sáng nay ta tạo một cái thẻ report đúng không thì khi mà chúng ta ấn vào nút uh, free này này bản chất nó gọi là cái action đấy. đấy nó gọi là cái report action đấy đây các anh thấy không nó sẽ gọi report action đấy và cái đốc IDS này chính là danh sách ID anh hiểu không danh sách ID mà mà chúng ta đang in hoặc là danh sách bản ghi mà chúng ta đang in anh mọi anh hiểu anh anh hiểu đúng không ạ thì nó chính là nó đấy đấy thế trong trường hợp này chúng ta sẽ có danh sách id rồi đúng không không cần pro thử truyền thẳng danh sách đi thì chúng ta print xem cái result này nó có đúng là danh sách id không đấy thì em sẽ truyền thẳng cái result này vào doc id nó có một cái tham số doc id ấy lúc anh các anh nhìn thấy không đấy đấy thì doc id này nó sẽ thành cái biến doc s mà chúng ta for ấy đấy nó thử nha order report nguyên giác đúng không file view thì chúng ta sẽ đưa vào đây sẽ đưa vào đây exact order report giác view còn cái độ phức tạp của câu lệnh là phụ thuộc vào bài toán trong trường này em chỉ lấy từ một bảng thôi còn trong trường hợp các report của anh mà từ hai ba bảng thì các anh phải in roi lên đúng không đây, trường hợp này em chỉ lấy một bảng thôi em chỉ ví dụ thôi lỗi sẽ kiểm tra xem tại sao lỗi có vẻ cái WinZap view định nghĩa hơi sai xem lại ta xem lại cái WinZap view sáng này ta định nghĩa view name model arc à, thẻ footer đây thẻ thiếu thẻ form nó là form view mà thì nó phải có thẻ form nhé biết nhanh quá quên mất rồi thì sau đó chúng ta uh, ờ, F5 lại trình duyệt thì chúng ta sẽ thấy có một cái menu report đây đúng không ấn vào menu report lỗi rồi mình sẽ tuyệt lỗi à thiếu tai hôm nay hay gọi thiếu tai đấy nhỉ đây tai của nó là action để gọi là action đúng không khi chúng ta có xong rồi thì ta em năm lại ở đây lại bị đẩy ra ngoài rồi mình nhập lại nhé trong quá trình update module không hiểu sao nó thỉnh thoảng có cái kiểu ấy. xin lỗi có tai rồi mà nhỉ à không phải tai ở đây à không phải action tai là object chứ tai object để chúng ta gọi đến cái hàm trong object đây là hàm cái hàm print report ta sửa lại cái hàm này hàm print report à, thế dòng nào tay là object để chúng ta gọi hạ cái function ở trong hàm nhé chúng ta không gọi action mà ta gọi function cái menu nó sẽ thế thì cái menu đây là cái menu rồi menu đây menu này sẽ nhảy đến cái action này đúng rồi action này bật lên pop này pop này nó sẽ nhảy đến hai cái button này chắc là đúng rồi vẫn chưa được order report name action parent parent thì đúng rồi nó mới vào menu action đây tai đây là action đấy đúng không hmm. action đây ir action chấm window name order report model order report chứng minh giác order report chứng minh giác form view đây id irv view name model rset cái form cái group cái footer từng style đủ rồi button cancel special ngõ đúng đúng rồi trả sai như này special cancel order chấm default chấm nguyên giác đúng ờ, không bắt từng cancel không cần name bắt từ này là nêm name bắt từ này là special là cancel rồi mặc định là ấn để hủy ấy không gọi cái gì cả không không cần nêm chưa thấy có sai cái gì cả này làm sao này. menu có id có nêm có action rồi có à, parent rồi action này viết đúng rồi đúng rồi action viết đúng rồi vẫn lỗi à quên nhé không sửa này thành ta ghét copy paste xuống copy dòng trên xuống để gõ sửa thiếu đó này là target nhìn cái lỗi kia mình nó đoán ra được update module lại rồi ấn lại order default nó nhảy qua đúng không có date from date to như anh em nói thì uh, ta chọn uh, không biết cái order kia tạo từ ngày nào vào xem mỗi order đó để in ra cho nó có dữ liệu Như xem thì chúng ta chỉ ấn vào con bọ là ta xem create date là được create date là ngày 12 tháng 2, à 22 tháng 12 đúng không chúng ta ấn lại vào order report chọn ngày 21 à, cho chắc duyệt đến ngày 23 đi đúng không chúng ta ấn vào print report thì lúc này chúng ta sẽ xem xem là cái à, luồng đi của nó như nào nó sẽ đặt debug ở đây thì sau khi ấn nút thì nó sẽ nhảy vào hàm vào hàm thì nó sẽ dừng ở cái ô oh, lỗi rồi sao ra integer đặt lại cái lệnh đây chạy thử xem sao là đối tượng này chấm date from chấm date to đúng rồi mà Great Dead Bitwin Great Dead nó, nó sao nó lại báo vào kiểu integer thì chúng ta nhìn xem là Great Dead đây Great Dead Great Dead Bitcoin phần trăm S phần trăm S thì chúng ta truyền vào nó là cái này đúng rồi sao sai được nhỉ chạy đến bước này thì lại báo lỗi à vì nó là kiểu à, kiểu chuỗi ấy, thì nó sẽ cho thêm nhánh nhánh ở đây đấy ok đây là Đấy, tôi sẽ in từ 21 đến 23 tháng 12 2019 khi chạy thì chúng ta sẽ xem cái câu lệnh query của nó như nào đúng không rồi chúng ta sẽ xem câu lệnh query Đấy. thì query của nó đây <coughs> copy ra để xét nhé đây câu lệnh query của nó sẽ là như này đúng không thì câu lệnh này chúng ta chạy thử đúng không chạy thử luôn ở đây ra ở ngoài này xem nó ra có cái gì thì nó sẽ ra id là một tức là order một đấy thì có nghĩa rằng là câu lệnh này của chúng ta sẽ có id là một thì xem thằng result đúng không đấy result cũng sẽ có một đúng không đấy thế thì result chúng ta phải để phần từ không này thì nó mới là cái kiểu ờ, danh sách được đúng không ta thử sửa lên một chút cho nó ờ, sớm hơn thằng này nó sẽ là ngày ngày hôm nay đi cho ngày 11 tháng 1 còn cái thằng này nó sớm hơn đi không 1 tháng 2 thì nó sẽ ra một danh sách danh sách 12 1 tháng 12 à cái này là 2020 chứ <laughs> rồi thì nó ra danh sách đúng không rồi ờ, chúng ta chọn lại thử xem đối với kiểu nhiều thì nó sẽ như nào chúng ta sẽ chọn ngày hôm nay à date from thì vẫn là ngày hôm trước 21 còn date to thì chúng ta sẽ chọn ngày hôm nay như thế này thì in vào trong report thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả nó sẽ trả về một list đúng chưa một list các bạn ghi phần tử từ không thì nó sẽ là id đầu tiên đúng không còn nếu không thì ta để giữ nguyên một list như thế này đúng không một list nhưng mà nó lại là dạng tuple nó là dạng tuple list nhưng mà vào mỗi một phần tử thì nó lại là dạng tuple tức là không như này nhá xong rồi chúng ta muốn lấy đến là id thì nó lại không tiếp như thế này đúng không bởi vì chúng ta chỉ select id thôi đúng chưa ạ Đấy, thế thì chúng ta phải tìm cách đưa nó thành một ID đúng không thì à, đưa về thành một list ID thay vì là mỗi một thằng lại chứa một kiểu tuple như thế này thì thì chuyển vào kia nó mới được đúng được nếu mà ở đây em dùng cái này chắc là nó fail rồi không được mình phải duyệt cái list ID này thì chúng ta sẽ duyệt là như thế này rồi chúng ta sẽ IDS này sẽ append cái ID phần thứ không vào thì cuối cùng thì chúng ta sẽ được một danh sách ID được ta chạy lại thì chúng ta sẽ in thử uh, in thử cái IDS này bởi vì là nó là một danh sách chứa kiểu tuple cho nên chúng ta phải duyệt nó biến nó thành một kiểu mảng một list thôi chứ không phải là kiểu tuple nữa thì chúng ta duyệt từng ID một trong cái result này thì mỗi một ID nó sẽ là một kiểu tuple chúng ta phần tử không chúng ta sẽ lấy được phần tử đầu tiên của tuple đấy rồi chúng ta cứ thế chúng ta append vào IDS thì IDS cuối cùng sẽ là một mạng thuần đúng không IDS cuối cùng nó sẽ thấy nó đếm từ 1 đến 4 đúng không đúng đủ cái 4 cái ID mà chúng ta có cần thế sau đó chúng ta sẽ truyền 4 cái ID đấy vào phần report đúng không tôi chết rồi sửa ở đây chứ chưa sửa mỗi mình dùng biến cũ biến đi giao ấy bây giờ em sửa lại thành biến ADS, bởi vì chúng ta dùng cái biến mới lần chứ không phải biến đi giao nữa ta print report tiếp thế thì chúng ta chạy chạy đến cái bước này để nó gọi đến cái hàm uh, report action đúng không ta vào xem cái hàm report action nó làm cái gì lỗi gì xong xem lại cái report sáng nay ta làm anh em anh em này cái report uhm. gọi được như này rồi rồi gọi kiểu khác rồi ID của thằng ấy quay lại cái phần report các box ID của nó đây đây đây đây, đây mà cái cái, cái cần gọi này gọi nhầm đấy thay vào đây được chưa rồi nó là ID của bản ghi report mà chúng ta định nghĩa ở đây trong cái phần uh, report ấy. đây ta định nghĩa cái report uh, order đúng không thì ID của nó đây chính là cái ID chúng ta cần truyền vào ok hàm này nó chứa những cái gì này đấy thì khi mà nó nhảy vào cái hàm report action rồi nhá là cái doc id này chính là danh sách id đúng không đấy nó nhìn thấy rồi chúng ta xem nó có báo lỗi gì không không báo lỗi gì nó sẽ ở à, đây có báo lỗi mà thế này thì có nghĩa là trong cái số trong cái số các cái order của chúng ta có order không có employee đúng rồi tại sao lại thế bởi vì là lúc ấy nó báo một cái kiểu dữ liệu là kiểu pool không thể iterable tức là kiểu pool không thể lặp được ấy tại sao lại báo như thế bởi vì là trong cái báo report của chúng ta ấy, đây trong cái report của chúng ta ấy, chúng ta có một cái đoạn để duyệt forex rồi nhỉ đây để chúng ta duyệt các danh sách employee đúng không thì chẳng may mà có một employee không có ấy, nó sẽ báo lỗi đúng không thế thì ở đây chúng ta phải check thêm một điều kiện nữa là t t if order employee có thì in đúng không không có thì thôi dạ Đấy, để cho nó chắc update module nữa set marker interval ở phần Python này thì nó không báo lỗi mà nó báo lỗi vô thiện thì kỳ nhỉ còn for là nào không không đúng lắm thử ờ, sai chỗ nào đoạn này là lỗi này option <coughs> data get option không có data thế thì làm sao mà pop được fail sửa lại cái data này bằng năn rồi xem ok chờ nó in report đúng không đấy sau khi nó in report thì thằng đầu tiên 19.000 rồi đúng không thằng tiếp theo là 1.000 à, bao nhiêu đấy đúng không nói chung là nó sẽ in ra rất nhiều thằng bởi vì chúng ta query ra bao nhiêu thằng nó in ra bấy nhiêu thằng thế thì cái cái quan trọng ở đây mà chúng ta muốn nói đến là tôi viết một dạng query đúng không và tôi lấy ra tất cả các ID thỏa mãn rồi tôi in ra report đúng không à, đoạn này phán đoán nhầm lúc đấy đoạn report sửa lại một chút chúng ta không cần phải if if ở đây không cần khỏi nó tự giải quyết về đây thôi Đấy. Thế thì cái, cái ở đây là khi mà em bật lên một cái win rác với cái from date và to date để cho người dùng chọn đúng không? Thường chắc chắn người dùng sẽ yêu cầu anh báo cáo trong khoảng thời gian chứ không bao giờ tôi tôi đi vào từng cái order tôi in đâu nó không làm thế đúng không thường kiểu như vậy sau đó tôi sẽ in report ra một lúc mười mấy order cũng được tùy vào cái nhu cầu có khách hàng người ta sẽ không in mười mấy order như thế đâu người ta sẽ in một bản thôi nhưng mà người gộp số tổng thì cái việc đấy là việc của bọn anh thôi bọn anh lấy được thì bọn anh thích viết report như nào là việc của bọn anh nhưng ý là chúng ta có thể thực hiện câu lệnh query bằng cách như vậy hoặc là có thể là kết hợp là từ order này anh phải kết hợp với product ví dụ tôi chỉ in order có cái sản phẩm này thôi còn sản phẩm khác tôi không in thì lúc em phải roi bằng product đúng không thì ý là cái câu lệnh query là nó là như vậy thay vì anh các anh viết orm thì anh viết query như thế này nha thì cũng được không khó khăn gì cả thế còn tiếp theo là chúng ta muốn uh, xử lý thêm một chút ví dụ như à, cái đoạn là quay lại report đây order đây đúng không ta muốn gọi hàng ở trong report chẳng hạn đúng không ví dụ như là cái tên này này em chỉ giả sử thôi nhá cái tên mà đen là ở chỗ là cái dữ liệu cũ của khách hàng của mình ấy nó không được đẹp như này nó viết lộn xộn mà chúng ta muốn đẹp hơn nó chỉnh lại nó đúng không ta phải viết hàm được thì chúng ta vẫn viết được đúng không đây em ví dụ như sửa lại cái bạn là employee uh, order thôi order có những employee này Nguyễn Văn A Nguyễn Tất Thành à? ông Nguyễn Văn A ở đâu nhỉ dạ. đâu đấy là anh nhìn thấy ở bên kia nhưng mà ý là nó phải chọn ở đâu ấy ờ, <laughs> em nó không hiểu à đây đây, đây benefit lớn hơn 100 ồ oh, đang filter thế ông Nguyễn Văn A với ông tứ Thành ví dụ em sửa lại đúng không ông sửa em sửa lại là Nguyễn Văn Toàn mà em để chữ T thì biết thường này là không đẹp rồi nhưng mà dữ liệu cũ khách hàng mình không thể đi sửa từng thằng một được thì mình phải khắc phục bằng cách là khi in ra thì mình chỉnh cho đẹp đúng không thế rõ ràng là các anh biết là các anh viết report đây rồi các anh in, in ra name thì anh sửa thế nào đúng không như thế anh sửa thế nào thì có rất nhiều cách một là anh sẽ dùng chính cái đối tượng order này này anh viết hàm cho nó bằng cách là gì anh sửa vào file order anh tạo một file order.py ở đây uh, from module import model field API class order như thế này rồi chúng ta inherit cái cái model là order ấy đúng chưa model là order sau đó ta viết một cái hàm viết một cái hàm gọi là API multi gọi là format uh, employee name chẳng hạn như thế này đúng không rồi thì chúng ta trả về à, giả sử chúng ta return thẳng luôn là cell.name.title gọi ra cái hàm để nó format cho đẹp nhưng mà bản chất ở trong order làm gì có name đúng không? order là chấm employee đúng không thì chúng ta phải duyệt cái employee trong danh sách order employee đúng không order có một trường liên kết là employee ids anh em có nhớ không đấy thế thì anh em duyệt cái employee đấy rồi chúng ta sẽ return về cái chuỗi à thế thì khó rồi thế thì không phải như này bởi vì nó đã truyền sẵn cái tên cho nó rồi name đây ta return thẳng name chấm title mới đúng như thế này đúng đây tại sao bởi vì trong order report ấy anh chấm ra thẳng name của employee rồi đâu nữa đúng không thế thì chúng ta sẽ dùng gọi vì bởi vì chúng ta biết là trong order đúng không đúng không ạ chúng ta biết cái hàm này ở trong cái order mọi người nhìn thấy không ạ thì chúng ta sẽ gọi bằng cách là chúng ta dùng đến đối tượng order chấm đến cái tên hàm này nó sẽ được Đấy, em chấm cái tên hàm này rồi tham số của em là gì là cái chuỗi name này đúng không đúng không thì em truyền cái name này vào như này được chưa chúng ta thử nhá đưa cái file uh, uh, đâu nhỉ đây đưa cái file uh, order vào phần init Đấy. à chưa chưa chưa update module vội in luôn để xem nó có khác biệt không ta in luôn order đâu order nào của ông Nguyễn Văn An à đây của ông Nguyễn Văn Toàn đây ơ à, ông Nguyễn Văn Toàn này hình như mình đã biết sẵn cái hàm chuẩn hóa rồi sao nhỉ như trước đó có sự xếp vào nó tự đẹp đúng không khó ấy nhỉ. anh em biết chuẩn quá để sửa lại cái hàm kia để cho nó không format đã ừ, ngày xưa mình biết rồi ở employee mình đã biết rồi đúng không đây mình sẽ mình viết hàm sửa thế này comment lại để cho nó xấu đi chỉ là ví dụ thôi mà để đỡ phải viết cái ví dụ khác mất thời gian thì chúng ta viết luôn ví dụ này đấy nó xấu rồi đúng không chúng ta quay lại order có ông nào của ông Nguyễn Văn Toàn ông này chẳng hạn ông Nguyễn Văn Toàn đây thì ông Nguyễn Văn Toàn này nó sẽ chữ xấu như này đúng không ạ đấy thì bây giờ chúng ta update cái module của chúng ta lên với cái đoạn mà chúng ta đã gọi hàm format thì nó sẽ đẹp tại vì chắc chắn là trong thực tế các anh sẽ sẽ phải xử lý như nhiều trong trường hợp mà in à, nó không không đúng nhu cầu khách hàng khách hàng muốn tính toán trên các cái đấy thì mình phải dùng cái hàm để mình gọi đúng không để nó in ra cho đẹp hoặc để nó sửa lại giá trị cho nó đẹp đấy đúng không Đấy, hoặc là ví dụ trong trường hợp là chúng ta in các cái tỉnh thành ấy hoặc là in dựa trên mã bưu điện ấy thì chúng hoặc là số điện thoại chúng ta cứ thấy đầu đầu là 024 ta phải tự động hiển thị tỉnh thành là Hà Nội chẳng hạn như thế thì các anh chả phải viết hàm à đúng không làm sao các anh biết được học bằng tay đúng không ít eo đến đến 11 à 54 tỉnh thành anh anh ngồi eo là không thể rồi thì anh chỉ viết hàm mà sẵn ở trong cái phía Python nó gọn như anh chứ ngồi viết XL ngoài ngoài ngoài template nó không đẹp đấy ví dụ thế hoặc là chuẩn chuẩn hóa lại dữ liệu cũ của khách hàng khách hàng dữ liệu xấu quá đấy chuyện bình thường thôi khách hàng khi mà người ta viết bằng tay chứ phần mềm thì dữ liệu lởm cởm thì chúng ta import vào thì nó khó khăn đúng không đấy thì đấy là cái phần mà mà mình cần quan tâm ở đây trong trường hợp này là gọi report thì report thì các anh có quyền viết hàm ở order cũng được mà mà anh viết hàm ở employee rồi lấy employee chấm ra cũng được tùy các anh viết hàm ở đâu là mà nó tiện thì nó viết trong trường hợp này em đang in order thì em viết thẳng từ order thì cách viết SQL đấy cái dạng report mà nhảy lên WinRAR này là user rất hay yêu cầu vì user không bao giờ vào từng cái để xuất trường hợp đấy là chỉ in cho một khách hàng đơn lẻ thôi ví dụ anh đến mua táo xong rồi anh in hóa đơn cho anh thì ok chứ ví dụ em là một nhà uh, nhập hàng thì anh nhập nhiều tháng xong em mới in tổng thể một cái mà em vào đấy em in thì chết chết dở đúng không nó không làm thế thì thường nó sẽ làm như vậy đấy cái dạng đấy là cái dạng đấy dạng uh, report mà chúng ta in uh, dạng dạng này mà chúng ta có thể bật dạng nguyên giác lên sau đó chúng ta truyền vào với tăng số để gọi thì cách gọi về cái report thì đơn giản là cái hàm report action này là là, là fix cứng rồi nhá các anh luôn phải việc phải phải hàm gọi nhưng mà cái đoạn này cell.nv.ref này, này thì cái ref này nó truyền cái gì truyền vào cái tên module chấm đến cái id của cái bản report đấy đây report đấy đây nó chính là cái này id của bản report đấy đúng không ạ thì nó chính là nó ta lấy đúng cái ờ, ID của nó paste vào đấy nhá đấy đúng ID nó và paste vào đây và thêm tên module nữa nếu như khác module mà tốt nhất là thêm một tên module vào đừng bỏ đi cho nó mệt mỏi nữa đúng không thêm tên module chắc chắn là đúng các anh có thắc mắc gì ạ thật ra thì nhiều trường hợp nó sẽ có nhiều chiều được điều, điều kiện lọc nữa ví dụ như là giá trị hóa đơn bao nhiêu tiền trở lên tôi mới đưa ra chẳng hạn đấy thuộc chi nhánh nào user nào tạo hoặc là xuất toàn bộ doanh thu của một ông sale nào đấy thôi kiểu thế thì tóm lại là chúng ta sẽ viết SQL để làm việc đấy thay vì là chúng ta dựa vào ORM đó thực ra bản chất là chỗ này chúng ta vẫn có dựa vào ORM khi chúng ta truyền cái ID này đi ấy thì bên kia nó sẽ dựa ID này nó lấy ra đầy đủ thông tin cho chúng ta nhưng mà cái quan trọng lúc lấy ra ID chúng ta viết vào SQL nó nhanh hơn rất nhiều rồi đấy chứ không phải uh, que que kiểu gì nữa còn nếu mà viết câu SQL thuần và in thẳng ra dữ liệu ấy thường là anh em sẽ viết bằng dạng Excel chứ còn dạng pdf thì để view để dạng xuất xuất cho người dùng nhìn thì nó ngắn trang thôi không nhiều quá nhiều trang thì ta sẽ biết dạng này còn nếu không như anh thích chơi thuần bằng SQL thì cũng được bằng cách là gì ta quay lại đây cái ờ, report đâu nhỉ ta sửa lại cái order report này một chút đây nhá các anh nhìn thấy là ta đang for cái đốc này để đây hiển thị đúng không đúng chưa thì tôi tắt hết cái for đi tôi gọi thẳng đến report body được chưa thế trong report body này nhá thì đáng nghĩa là tôi for tôi dựa biến order này để tôi duyệt tham số đúng không thì thay vì như vậy tôi không dùng cái biến order này để tôi duyệt nữa được chưa hoặc là tôi dùng biến order này nhưng mà tôi gọi bằng cái kiểu khác bằng cách là tôi ghi là t t set order s hoặc là order thôi đúng không t value bằng bằng đến, đến tạm thời ở đây là ta dừng nhá ta sẽ viết một cái hàm ở ờ, phía order này à, a còn API multi hoặc là chúng ta không thế phải viết ở phần phải viết ở phần report không biết đây được đợi em chút thế thì ta sẽ phải viết ở phần report report nó là inherit uh, abstract đây. đây đây đây đây Đọc báo cáo report thì mình biết cả check. Ừ. Nó report nó đọc kiểu như này um, khá dài dòng đấy tôi copy về cho anh em xem đó đây em có thể thừa cái ờ, cái phần ý này để, sẵn để sẵn sàng cái trường hợp này đây order report pi à. từ có nội dung nó ra quá có file à? thế xóa cái file đi đổi tên order report report order nên nó sẽ bằng report chấm tên module là udu learn inherit report order rồi không biết sao report này thế thì bình thường ấy các anh gọi đến cái cái report thông qua cái thẻ report này này rồi chúng ta ấn vào nút print này thì bản chất nó sẽ gọi đến cái action này sau đó nó sẽ gọi đến cái action ở phía code core mà lúc em vừa bấm vào ấy với cái truyền cái doc id ấy đấy thì nó phải chạy qua cái hàm này trước thế thì nếu chúng ta không biết hàm này thì udu sẽ mặc định gọi thẳng hàm core luôn nhưng nếu chúng ta biết hàm này và chúng ta sẽ phải kế thừa lại cái inherit thì nó sẽ khác một chút đây đợi đợi em chút search cho cái này nó hơi khó hiểu một tí xem cái report nào nó dễ hiểu hơn Đấy, đây dạng report đây rồi thì chúng ta đặt tên cái report nó bằng cách là có report chấm này đến tên module này chấm đến tên report này thì nó sẽ phải gọi các hàm này vào cái doc id đây đây chính là cái doc id này đúng không ạ doc id đây thế thì tạm thời em chưa làm cái gì nhá em uh, xóa này đi uh, return thẳng cái thằng doc ID này. cái mua đồ á mua đồ chúng ta bỏ qua ta doc hàm làm tạm thời để như vậy đi ta ký block ở đây com import order report ở đây ta in thử xem nó có nhảy vào đây không đã đây đúng không xem tại sao à chúng ta chưa edit nó vào phần to id ở đây đang là một chính cái bản ghi mà chúng ta đang in đúng không Đấy, thì nó chính là cái doc id nếu mà chúng ta bỏ qua thì nó sẽ chạy tiếp thì nó sẽ in được cái report nhưng mà nó đang trắng tinh bởi vì là chúng ta mới chỉ truyền được cái id thôi chúng ta chưa có cái model object này chưa cái đối tượng doc này đối tượng này chính là đối tượng mà anh em dùng để for ấy đấy thế thì chúng ta giả sử như là chúng ta sẽ gán doc này bằng cell nv order chấm browse e cái e, doc id này đúng không chúng ta sẽ lấy được đối tượng doc này vào đây sau khi nó pro nó sẽ in được doc ra đây thì nó sẽ xem report thì nó sẽ đầy đủ data bởi vì cái đối tượng đốc này chính là đối tượng anh em for phải ngoài tầm template nên anh em bắt buộc phải lấy được data đầy đủ cho nó còn nếu mà lấy mỗi id thì nó không in được thì ừ, đằng nào nó sẽ chạy qua cái hàm này tức là ở hàm này chúng ta có quyền viết SQL để trả về data cho nó thay vì là là là đấy đúng không ạ thì giả sử như trong trường hợp vừa rồi nhá em coi như em không gán cho đối tượng đốc này đi coi như đốc này uh, đúng không phô bởi vì em không dùng đốc mà em cố tình em viết uh, cell nv à không nhầm ừ, sẽ nv cr đúng không rồi em copy câu lệnh kia sang hoặc là em viết câu lệnh riêng là như này select sao from order thôi đúng không lấy hết ra như này rồi sao chấm nv chấm cr chấm à, à đấy chỗ này chấm sql rồi đấy rồi em lấy chấm à, fit fit o để trả về đầy đủ bằng ghi thì em lấy được result ở đây đúng không rồi thì em gán cái biến result này vào một biến là result hoặc là list order bên này như này như thế này chẳng hạn thì ở ngoài template nhá em sẽ truy cập được vào biến list order này thì thay vì em for cái uh, order ban đầu đốc ban đầu thì em for bằng cái order này của em là được chứ có gì đâu đúng không đây các bạn for này em comment rồi đúng không thì em viết comment lệnh mới là t t for x list order ts order như thế này là có nghĩa rằng là nó lấy cái list order từ câu SQL chứ không phải lấy từ ORM nữa đúng không và cái biến order này nó sẽ được sử dụng ở trong này như bình thường mà chúng ta không phải sửa gì nhiều đúng không nó xem xem ở đây nó có gì đấy sáng này đi Đó. ta chạy lại vào update module đấy là một cách liên lạc về không dùng ORM. chúng ta in order report nhé lỗi xem lỗi gì đó. total price à vậy vẫn phải sửa rồi bởi vì khi mà chúng ta uh, sử dụng cái SQL ấy, thì nó không không trả về dạng object để chúng ta chấm chấm chấm chấm nữa nó sẽ trả về kiểu khác đây để em ờ, đặt bấc ở đây em xem nó trả về kiểu gì rồi chúng ta ờ, ấy cho dễ sửa lại cho nó phù hợp thì chúng ta nhìn cái biến thì dao này đấy nó sẽ dạng dạng như này thì nếu mà như chúng ta muốn truy xuất đến total price nó là trừ đầu tiên đúng không thì nó sẽ là phần tử không như thế này à phần tử một đấy kiểu kiểu như vậy tại vì nó nó không phải trả về một cái kiểu ờ, dạng object object thì nó sẽ định nghĩa sẵn cho chúng ta fill fill fill rồi bởi vì udu làm rồi orm mà udu nó sẽ làm sẵn nhưng vì chúng ta viết lệnh câu lệnh sql đúng không thì câu lệnh select sao bản chất là nó sẽ trả về một cái cụm theo thứ tự cho chúng ta đúng không đúng không chứ chúng ta không biết còn nếu như chúng ta muốn đổi nhá tôi chỉ đơn giản là tôi select total price này state này như thế này chẳng hạn đúng không như thế này thì nó ra hai cột thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào lệnh select của, của anh em mình nó không thể ờ, theo thứ tự như thằng kia được đúng không thế thì có một cái vấn đề ở đây là khi mà cái result này tôi duyệt đúng không thì cái thằng order này muốn đến total price ấy, thì bản chất nó là phần tử thứ một bởi vì phần thứ không là id phần thứ một mới là total price đúng không đấy thế nó lại vấn đề nó là như thế chúng ta lại tiếp tục sửa lại ở đây nhá để để cho chắc nhá thì em ờ, comment đoạn này lại còn cái đoạn này thì ta comment tiếp rồi chúng ta viết một cái lệnh mới thì code cũ vẫn còn anh em có thể tham khảo được thì ở đây nó sẽ là phần phần thứ nhất đúng không cái tương tự như vậy thế trong trường hợp này có một cái vấn đề là nếu mà chúng ta select thì nó không có employee ID nữa đúng không đấy thì em tạm thời comment nhé, xong tính tiếp nhé, tạm thời comment thôi được chưa tạm thời comment đấy biết ORM đơn giản hơn rất nhiều so với biết SQL cũng hề dễ dàng nào SQL thì phải select đầy đủ chứ đúng không ORM nó tự lôi ra cho mình còn SQL thì các ông phải roi phải dùng mà xuất địa, địa chỉ nên chết không thì đây, đấy là ví dụ thôi còn tất nhiên là chúng ta sẽ tùy từng phương án từng bài được cái SQL chắc chắn là nhanh hơn rồi nhanh nhưng mà phải truy xuất địa chỉ, địa chỉ mã máy chứ nó không tên gọi tên gọi tên ví dụ như ừ, mình gọi tên nó... đấy thế là chúng ta lấy được tờ rồi đúng không thế bây giờ chúng ta muốn lấy danh sách employee thì chúng ta phải viết hàm để lấy employee đúng không thế thì câu chuyện là chúng ta quay lại cái phần report này đúng không ta viết một cái hàm mới hàm các còng api model dev đặt tên là get uh, list employee chẳng hạn như vậy đặt câu chuyện vào là truyền order id từ order id chúng ta lấy được mà đúng không thì câu chuyện ở đây là chúng ta sẽ xem xem sẽ chạy một câu lệnh khác là cell.nv chấm ờ, gì đó rồi chúng ta select sound from employee đúng không where à đấy không được cơ vì nó là trường many to many á many to many tức là gì tức là cái bảng uh, employee này nó không hề chứa cái trường order các anh hiểu ý em rồi đúng không mà nó phải tách ra một cái bảng thứ ba ấy đúng không ạ nhớ không nhỉ <laughs> à, nó là nó là cái gì nhỉ xem lại cái cái bảng nhé đây relation đây nó là order Ibrahim đúng không đấy thế thì ở đây <laughs> đau đầu phết rồi đấy thế tức là chúng ta phải select uh, à, sound from order đúng không đặt tên là o đi enjoy với bảng vừa rồi đúng không o e r đúng không on o chấm uh, order à, id id bằng o e r chấm order id như thế này đúng không tiếp tục enjoy với bảng employee đúng không viết tắt là y on uh, ờ, or e, chấm employee id bằng với cả cái bảng y chấm id như thế này sau đó chúng ta quy định là chúng ta lấy những trường gì à, đầu tiên là chúng ta lấy um, bảng order thì chúng ta có rồi đúng không ta lấy employee thì chúng ta lấy chấm e chấm name này e chấm phone này e chấm uh, address này đúng không rồi chúng ta lấy nốt cái order.id để chúng ta xem có đúng không khớp không lỗi gì đây? à from xem lại là from order này in này on này in the join ơ sợ lỗi sau chữ from order thường cái o gì không đúng rồi cái đây đúng rồi à đây or có sai cái đoạn ờ, alias cái chữ o đấy là alias đặt đặt tên đấy thì anh thấy là order ID là một thì đúng là ông Nguyễn Tất Thành rồi thì đó và cả cả ông Nguyễn Văn Toàn đứng tên nữa đúng không order ID là một đây rồi thế thì ta thêm cái điều kiện nữa là que ờ, uh, where e chấm invoice ID ấy hay order ID nhỉ order ID đúng không order ID bằng cái order ID chúng ta chuyển vào đúng không đấy thì trong trường hợp là ví dụ là bằng một chẳng hạn thì chỉ ra hai ông thôi đó. thế ta copy câu lệnh này vào vào cái phần viết của chúng ta đây đúng không ạ thay vào đây đấy các cái từ khóa này phải viết hoa nhé Hoặc em viết nhanh thì viết hoa nó dễ phân biệt vì ID thì chúng ta sẽ để ở đây đúng không chúng ta chuyển vào đây rồi ta đấy ờ, vào đây rồi chúng ta truyền cái ID đấy thì ID đấy chính là cái order ID của chúng ta như thế này à, xong trường này ta phẩy rồi phẩy với nhau như thế này như thế này thì sau khi execute thì bản chất nó sẽ trả về cho chúng ta danh sách như này đúng không với trường hợp là đầu tiên là id sau đó name rồi đến phone address nhưng mà id chúng ta lấy làm cái gì đúng không nó chỉ thấy name thôi name phone address và cái đi này rồi thì chúng ta sẽ return cái đi này đúng không ạ thế khi return cái đi này sao lỗi à đây viết vào đây thế em khi em return cái đi này tức là khi em gọi hàm này thì em sẽ hứng được danh sách đúng không Newton đi ra hoặc fail đi cho chắc chắn đi nếu không có ra cả fail thế thì ở ờ, ngoài report đúng không đoạn này thay vì for cái đấy đúng không chúng ta phải for từ đi ra đúng không đúng chưa thế thì làm thế nào để for for được result bằng cách là chúng ta vẫn gọi hàm t for x đúng không và thay vì gọi thẳng là order employee thì chúng ta phải gọi đến tên hàm đúng không rồi chúng ta truyền ra cái order id order id thì order id là phần tử thứ không đúng không đúng không ạ phần tử thứ một là là là là, là, là tiền rồi thì phần tử thứ không chính là order id sau đó chúng ta mới đặt đặt tên được là ts in y rồi xong rồi chúng ta copy lại cái đoạn này nó sửa dần đúng không sẽ phải sửa bởi vì là chúng ta không có cái đoạn uh, uh, employee name nữa mà là employee phần tử thứ không đúng không vì chúng ta không lấy id của employee thì nó sẽ là phần tử thứ không tiếp theo im imply phần tử thứ một đúng không ạ tương tự như vậy hoặc là chúng ta có thể đặt lại đúng cái biến này là đúng là biến im employee cho dễ nhưng tùy nó chỉ là viết tắt thôi cho nó nhanh gọn thì đây như thế này nó sẽ là như này rồi và một cái vấn đề ờ, là chúng ta sẽ chỉ được sử dụng TESC không được dùng TFIL TFIL là chỉ hỗ trợ cho ORM thôi còn đây là anh cố tình anh select từ database thì tôi không hỗ trợ nha select từ tôi làm sao biết được định dạng là như thế nào đúng không? đấy thì nhấn mạnh với các anh một chút là phải như thế ừ. thì chúng ta update lại module đấy thì nói chung là cái gì có cái lợi và cái hại ORM thì nhàn <laughs> nhàn cho thằng dev nhưng mà nặng cho hệ thống còn dùng SQL thì nhàn cho hệ thống nhưng mà nặng cho thằng dev thế cho nên chính thế cho nên em hoàn toàn biết ORM thôi trừ những cái báo cáo nặng ấy bắt buộc phải viết thì em sẽ viết bằng uh, ờ, đấy ờ, rồi nó xem xem nó lỗi ở đâu object is not callable tức là nó không gọi được hàm này à tại sao chúng ta xem lại nhé bởi vì cái hàm này chúng ta chưa đưa nó vào từ khóa của cái ờ, ông này anh hiểu không nên nó không gọi được ừ. thế thì chúng ta phải đưa nó vào đây đúng nhỉ nó tưởng nó mới gọi được nhỉ đúng rồi nó không gọi được nhưng mà nếu mà đưa nó vào đây thì truyền truyền hàm kiểu gì nhỉ uhm, sao chấm như thế này đúng không các anh đợi một chút nhé để em ờ, check check lại xem là nó sẽ gọi hàm như nào à đúng rồi nó vẫn gọi được này fill file ok thế chúng ta sẽ đưa cái tên hàm lên vào đây như thế này tức là khi mà tôi gọi đến từ khóa này thì tương đương với tôi gọi hàm này nhưng mà chúng ta đưa đưa nó phải đưa vào cái chuỗi return này nhá thì nó mới gọi được đấy đến lúc đó em chưa đưa nên nó không gọi được rồi chúng ta in lại xem có lỗi sau khi chúng ta gọi à vẫn vâng, có lỗi à lần này thì uh, liên quan đến uh, à, SQL của chúng ta có vấn đề thì chúng ta quay lại câu lệnh SQL ta xem có vấn đề gì nào nó đang báo là SQL query parameter cần phải làm kiểu tuple à đây đây chỗ này truyền này không được nó không chấp nhận nếu mà muốn truyền kiểu tuple thì chúng ta sẽ làm như thế này thì chữ cái truyền thì đơn giản thôi đây đây là một kiểu tuple sửa lại rồi chúng ta in cái này thì là Python basic rồi đây các lệnh truyền kiểu này nó phải truyền kiểu tuple tuple được đánh dấu bởi dấu ngoặc đơn hai bên và cách nhau bởi dấu phẩy Đấy đấy là kiểu tuple thế sau khi ta in rồi đó, à, sao không ra gì nhỉ in mà không ra gì có nghĩa là có SQL của chúng ta vẫn chưa đúng đúng không thế chúng ta debug để xem có SQL tại sao chưa đúng à, đặt đặt tham số ở đây đúng không ạ đặt đặt đặt debug đây xem tại sao SQL chưa đúng xem chúng ta chứng tham số có lỗi lầm ở đâu không thì chúng ta thấy là cái này là xong rồi này cái này đúng rồi này bỏ qua này thì chúng ta thấy là cái result này nó đang trả về giống chứng tỏ của SQL chúng ta chưa đúng rồi nó check lại cell.nv cr chúng ta evalue nó đi thì có một cái đối tượng là đối tượng obj này mở mở rộng đối tượng obj này ra chúng ta nhìn thấy query thì chúng ta nhìn thấy lấy cái query này ra chúng ta xem xem ta biết đúng không đúng không thế thì câu lệnh uh, sau khi có can thiệp của Bycham à quân của uh, Udu thì xem nó nó build ra câu lệnh có đúng không ta bỏ hết cái sụp nở tức là sụp xuống xong đấy thì chúng ta thấy là câu query của nó đây ô oh, chết rồi ID bằng 19.000 triệu là chết rồi ta chuyển sai tham số rồi thế có nghĩa là ở cái phần này chúng ta chúng ta lấy cái tham số order phần thứ một là không đúng nó phải order phần thứ không đúng không rõ ràng em nhớ là lấy phần thứ không em vẫn có số 1 nhỉ <laughs> thì rõ ràng em em nhớ là nó phần thứ không lại đi mà làm sao em lại có lại số 1 <laughs> rồi thì em update lại một đun sau đó ta in lại lỗi gì đấy à, sửa mỗi số 0 đến số 1 mà lỗi à à đây đây đây à, có thừa này Hôm nay làm sao lỗi được nhỉ sửa mỗi số 0 số 1 lại lỗi thì vô lý xem còn ờ, gõ thừa gõ thiếu ở đâu ở trên này là, là order đúng rồi order đây ừ. vẫn lỗi này không có format employee name à cái format employee name ấy là chúng ta đang dùng đối tượng order nhưng mà đấy là đối tượng orm thì mới gọi được cái hàm như thế này đúng không nhưng bây giờ mà chúng ta viết SQL thì đối tượng order này không còn nữa được đấy không thể gọi hàm này được thế thì, thế thì anh phải viết hàm này ở chỗ nào anh phải viết hàm này vào order report này chứ không được viết ở ở cái mô order này nữa tất cả liên quan đến mô là phải gọi theo orm còn không có thì không được gọi đúng không thế thì ta bắt buộc phải viết ở đây một cái hàm như thế thay vì viết ở kia Đấy, có hai cách nếu mà các anh viết orm thì anh viết ở đối tượng được nó hướng đối tượng mà orm hướng đối tượng nhưng nếu chúng ta viết sql thì chúng ta phải tự viết ở đây rồi chúng ta viết y hệt nó chỉ có y hệt thôi mọi thứ đều y hệt thôi như thế này là được và chúng ta phải return cái đối tượng này ở trong cái phần này đúng không thì nó mới ok lúc này thì ờ, thay vì là ở phần report ấy, thay vì là order chấm thì chúng ta chỉ để thế này thôi vì ta gọi thẳng rồi không thông qua một đối tượng nào cả nên chúng ta không phải chấm trước gì cả ta gọi thẳng ở hàm hỗ trợ report không gọi được ừ. phải order mới gọi được không kia không gọi được nó không cho phép gọi tức là anh đi theo đường A thì anh chỉ được phép đi đường A mà đường B đường B không lẫn lộn ORM là ORM là SQRX là SQRX đấy đã in được rồi đúng không đấy thì tùy theo bài toán nhé, đúng là nếu con nặng anh bắt buộc phải phép bằng SQL nó mới nhanh được chứ còn chạy <laughs> bằng cái kia từ lâu ừ, từ lâu chạy nhanh hơn rất nhiều đúng không thì công thức đấy đấy đấy, đấy các ông ở dưới đấy đấy không nào có mà vẫn hết vẫn đủ vẫn đúng như anh em viết từ đấy bằng cái ORM nhưng bây giờ thay vì vậy anh em viết với SQL rồi anh em ờ, có câu hỏi gì không